kính gửi các thành viên vai xa, khách đến thăm, bạn bè, bạn bè của bạn bè, gia đình. Chúng tôi muốn nhiệt liệt chào mừng bạn đến với trang vai chính thức. Tôi là giám đốc điều hành vai AG mới và muốn nói đôi lời về chúng tôi là ai và chúng tôi đại diện cho điều gì. Vita là một nhóm các chuyên gia tận tâm cung cấp một nền tảng truyền thông xã hội có nguyên tắc cao thay thế. Nền tảng Vita khác với hiện trạng ở chỗ nó tôn trọng, và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng cũng như thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng toàn cầu bằng cách thường cho người dùng, vì đã giúp phát triển thay vì khai thác và kiếm lợi từ dữ liệu của người dùng. Chúng tôi thúc đẩy nội dung chất lượng trên nền tảng của mình bằng hệ thống phần thưởng cho việc tạo và chia sẻ nội dung chất lượng. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo cơ hội cho mọi người tham gia xã hội vào một cộng đồng xã hội tôn trọng, không có quảng cáo, cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận với sự khoan dung cho sự đa dạng về tư duy, dân tộc và định hướng, đồng thời nuôi dưỡng nội dung chất lượng với tiềm năng thu nhập. Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt và giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn với cơ hội bình đẳng. Nhóm vai Vaisa đang làm việc không mệt mỏi để biến sứ mệnh và tầm nhìn của vai Vaisa thành hiện thực. Còn với cá nhân tôi, tôi là một người ủng hộ trách nhiệm xã hội. Ngoài việc dẫn đầu trong các sáng kiến trên, tôi đang nỗ lực phát triển các chương trình mới phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của chúng tôi, tức là quỹ từ thiện vai ra, cơ hội cho người tị nạn và những người có hoàn cảnh khó khăn. Mạng xã hội phân quyền vai ra